Ừ, chào cả nhà hôm nay mình à, tiếp tục về lô mới nha lô quýt nữa nha ẩm mưa quá anh bứng à, ít nay mình bứng à, ba chục cây nha cây quýt luôn nha sùi nhắn lông trực này sùi nè xịn luôn nha sụn nữa nè hết hồn rồi đấy Ha ha ha.